thấy tội không cô chú anh chị mẹ bệnh dì tư là chăm sóc rồi giờ dì tư cũng nằm bệnh viện luôn rồi tôi chết tấn nhà nước sao nó họ chắc cũng ngại trái theo cho nó mới sống nổi ráng cứu giùm tôi xong rồi tôi nuôi con tôi Ủa vậy là do mình uh, nằm mười mấy ngày. nằm mười mấy bữa là bác sĩ kêu về hả cô chứ không phải là tự mình về hả? Dạ bác sĩ cho về nè bà không có tiền mà chạy thận rồi bà nằm đây làm chi thôi bà về đi. Bà từ bữa giờ là cô có chạy bữa lần nào chưa? Dạ chưa không có chưa tiền. Chưa chạy luôn nữa đó hả? Dạ không có tiền đâu có Trời. Dạ. chạy đâu. Dạ, đâu có tiền này nằm đâu có vô nước biển được không ta dạ. nói gì hai ba chục triệu gì trời ơi tôi nó chắc kiểu này chết tiền bạc đâu nó cũng thanh bảo hiểm mà nó thanh cái cái đâu phải bảo hiểm nghèo nó thanh nó bảo hiểm tám chục phần trăm đi chứng ờ, cái giấy đi chứng cái uh, đi ờ, đi đi chứng cái giấy nghèo á hả xin nhỏ em xin miếng giấy nghèo đem dưới nó lấy cái này không có tác dụng tại vì chị không có lọc thận nên bác sĩ không có dám chứng nhận à, tức là mình phải có lọc thận mới được ha chứ không phải là trong bệnh viện khám mình ra bệnh thận như vậy dạ. thì à, cũng không chịu luôn dạ. à tức là phải ít nhất là phải một lần dạ. đã từng lọc ở trong bệnh viện rồi dạ à dạ. tức là mình phải lọc ở trong bệnh viện rồi sau đó có cái giấy dạ, dạ, à, có cái giấy được một lần giấy rồi bắt đầu ờ, cầm hai cái giấy cặp lại rồi dạ. bắt đầu mới được về sau là bắt đầu mới được uh, miễn phí dạ, dạ, à đúng dạ. tức đúng là phải tốn tiền lần đầu dạ. à con rồi. hiểu rồi tổng số tiền con nhận được của cô á, là 46 triệu Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay mình sẽ trở lại nhà của cô Đáo và theo Đức Phước được biết thì cô đã xuất viện trở về à, Tuy nhiên sức khỏe còn yếu Thì bây giờ mình sẽ vào thăm cô luôn nha à, Đây, giờ cô đang nằm đây à, Cô Đáo ơi à, Cái đèn là chỗ nào cô? Để con mở cái đèn lên cô Dạ À chỗ này công tắc này là công tắc đèn phải không? để cho này đây ha để cô nói chuyện con dễ nghe tí, cái âm thanh đó sức khỏe cô giờ sao rồi cô đáo yếu quá yếu, yếu hả dạ. rồi mấy ngày cô bị uh, bệnh gì rồi uh, con nghe đâu uh, ờ, dì tư cũng bị bệnh luôn rồi hả đang nằm bệnh viện mà ông ông á à, đang nằm bệnh viện dạ. không có nuôi được nè trời thưa cô chú anh chị là bữa trước là um, cô đáo nằm bệnh viện sau đó thì uh, dì tư uh, chăm sóc bây giờ cô đáo xuất viện về thì giờ tới uh, dì, dì tư nằm bệnh viện và theo phước được biết là dì tư uh, cũng bị uh, uh, tiểu đường rồi bệnh tim luôn à, à. cũng là đơn chiếc giống vậy rồi mấy ngày nếu mà bệnh vậy rồi uh, sao mà cô chăm sóc được cho tấn hơn sao dạ bỏ liều à, bỏ liều nó xỉu nó nằm chổng á trời bỏ liều xỉu nằm dạ, nữa hả để con vô con coi thử con thở không chứ không biết còn thở không nữa hả dạ, dạ. trời để con ra sao cái nha dạ đội đại đại đúc rồi ơi mấy gài à. mở cái công tắc đèn ở này dọc đường hơi khỏi đi trời ơi mấy gài không biết để vô thử thì đang ở trần à, ở chuồng để quay cao cao lên còn còn thấy tội không cô chú anh chị mẹ bệnh dì tư là chăm sóc còn giờ dì tư cũng nằm bệnh viện luôn rồi tấn ơi tấn do lại máy à, đang không bằng quần nên phước à, chỉ quay khúc trên thôi nha cô chú anh chị mình ờ, ra mé ra ý mà phước ờ, đeo khẩu trang luôn nha nhưng mà vẫn thấy có mùi ờ, có cái mùi luôn tại vì không có vệ sinh đồ á không ai vệ sinh đồ á rồi ơi khổ ghê sáng giờ rồi chưa chiều giờ chứ lộn nè cô ăn cơm gì chưa dạ ăn ăn không được nữa luôn dạ nhưng mà uống nước không à uống nước mà ừ, bí tiểu nữa à. ở dưới nó bầm điện tử bây giờ đã về bí tiểu tiểu không được đau nè chắc chết mình sống nổi đâu rồi bác sĩ nói cô chừng nào đi tái khám không cô nó điều chừng nào mà có tiền thì xuống chạy thận. À, tức là có tiền thì xuống chạy thận. Dạ. Chạy dạ. hiện tại là cô chạy thận là uh, giai đoạn giai đoạn 5 thì mình chạy như thế nào cô? rút uh, rút rút cổ tay. À. Còn mấy là cổ tay không có mạch yếu quá thì lúc đùi. À. Còn là có... tiêm thuốc vô hả cô? Dạ, không có thì rút ở đây mà nó nói chỗ này bú. Bú nữa. Dạ bú là không dám rút rồi nó nói viêm bằng tiểu rồi suy tim nữa rồi không tiền nó cho về mấy người ta nằm đâu có tiền người ta chạy nhóc luôn lỡ cô có gì rồi không biết ờ, tấn sao luôn nữa nó chắc cũng ngại trả theo chứ nó không sống ráng cứu uống giùm tôi xong rồi tôi nuôi con tôi tay cháu rung trời Ủa vậy là do mình uh, nằm mười mấy ngày. nằm mười mấy bữa là bác sĩ kêu về hả cô chứ không phải là tự mình về hả? Dạ bác sĩ cho về nè bà không có tiền bà chạy thận rồi bà nằm đây chứ bà thôi bà về đi chừng nào mà thấy có mệt nữa thì có người nhà nuôi thì xuống chạy thận với cái bệnh của bà là không có chạy là bắt đắc thì tử lắm tại vì bà với đoạn ba rồi tiểu đường mười mấy năm rồi Bây giờ mình có tiền thì mình sẽ vô bệnh viện chị tiếp không cô chạy dạ, cảnh tiếp dạ nếu có tiền thì giờ bà chị bà không hết á thì tôi mướn người ta chở tôi xuống dưới bỏ ở dưới rồi dưới nhà người ta tiếp giùm chứ sao giờ bà bữa bà về đây là bà ra mới nhập viện tới giờ luôn tức là theo như cô đáo nói cô chú anh chị là dì tư là cái người chăm sóc ờ, cô đáo ở trong bệnh viện á cũng là đơn chiếc sau đó thì giờ dạ. dì cũng ờ, nhập viện luôn cũng bệnh rồi dạ. dì cũng nhập viện thì giờ có tiền thì ờ, chắc cô đáo sẽ thuê người khác để đưa cô ấy vào bệnh viện để chạy thận dạ ở dưới có người bồi dưỡng nên nếu chị có tiền mà không có ăn nuôi á chị xuống đây rồi người ta chăm sóc cho không ai bỏ đâu đẩy thì có bảo vệ đẩy mà ờ, tôi thấy chạy trong đó nó là nếu mà có sức khỏe chạy thì thì nó đỡ mà không có sức khỏe chạy rồi thì đã mệt mắt vô đạm vô máu mà chạy mỗi lần là ba tiếng rưỡi nên tôi thận về độ 3 tới 70 hay gì vậy nó người ta có 30 à 40 mà người ta chạy rồi mà để quá trời rồi đủ bảo hiểm mấy ngày nó về tốn tiền quá chú ơi à, một lần chạy thẳng là bao nhiêu tiền cô cũng chưa biết minh là rộng tình mua thuốc hoài không à ở trọng chỉ là có vô nước biển với à, muối nước muối sát trùng chứ nói chung là thuốc uống là nó cho ta ra ngoài mua không ừ. chứ nó không có gì cô không có bảo hiểm sao dạ có mà điều trong đó nó thành không có thành bảo hiểm là có gái thuốc uống à. Ờ. là nó cho to mà ra ngoài mua còn nó thanh chỉ là à, cũng như nước biển rồi đạm ngày nó vô bảy tám chai vậy. hai bữa không có tiền có ai ký tôi lọc rồi viết trước nó hỏi người nhà đâu không ai dám ký ông bảo vệ cái ông nói giờ chị bệnh nặng quá mà không ai khí mà nuôi con tâm thần tôi khí đại tôi nên bảo vệ khí đại giùm đi nếu mà tôi có tiền tôi xuống thì bảo vệ khí đại đi tôi có chết tôi cũng không nuôi thương. à. mà chị bà cũng yếu quá ba không dám khí có người khí nó mới chạy thẳng mình được từ bữa giờ là cô có chạy bữa lần nào chưa? Dạ chưa, không có tiền Chưa chạy luôn nữa đó hả? Dạ không có tiền, đâu có Rồi. chạy đâu dạ, Đâu có tiền, này nằm có vô nước biển được không? Ta dạ. nói gì hai ba chục triệu gì Trời ơi tôi nó chắc kiểu này chết, đâu có tiền bạc đâu Trời. Nó cũng thanh bảo hiểm mà nó thanh cái cái đâu phải bảo hiểm nghèo nó thanh nó bảo hiểm tám chục phần trăm đi chứng ừ. giấy đi chứng cái giờ đi ờ, đi đi chứng cái giấy ờ, nghèo á hả rồi dạ, giấy xác nhận uh, hộ nghèo khó khăn nè cô chú anh chị <laughs> tại vì giờ ở trên mạng á, mấy cái thông tin này đăng lên thì nó sẽ bị đánh nên phước chỉ cho bị quay sơ thôi anh em thôi nha đó. đọc từ xa thôi cho mình không thấy chữ xác nhận hộ nghèo của địa phương luôn nó nói nhưng nào? mà cũng không được uh, mà xác nhận hộ nghèo thì chủ yếu cho mình biết nghèo vậy thôi chứ cũng đâu có thanh toán được cái gì hả dạ, cô dạ đúng rồi bác sĩ nó nói vậy nè nó lấy chừng nào mà bà chạy thận á à. thì có cái giấy bác sĩ đưa ra rồi á xác nhận là bà đáo này chạy thận là chịu tật suốt đời là về mới làm giấy về làm giấy ở phường chứng là người ta cho bảo hiểm người ta không có tính tiền ừ. ta cho bảo hiểm là một tháng là ờ, ba năm bảy tuần thì ba lần ừ. ba năm bảy mà lần á là hai triệu ừ. mà bây giờ không có giấy bác sĩ chứng nhận lọc thận làm sao mà dám địa phương này dám chứng mà cho cái bảo hiểm lọc thận à dạ. tức là mình phải lọc ở trong bệnh viện rồi sau đó có cái giấy dạ, dạ. À, có cái giấy được một lần giấy rồi bắt đầu cầm hai cái giấy cặp lại rồi bắt đầu mới được về sau là bắt đầu mới được uh, miễn phí dạ dạ à đúng, tức đúng. là phải tốn tiền lần đầu dạ à con rồi, hiểu rồi rồi về đây thì ờ, mà từng lọc ba năm bảy thì cầm cái, cái giấy của bác sĩ chứng là bảo hiểm nghèo bệnh ngặt nghèo vậy là bác sĩ không ờ, có lấy tiền mình nó nói chuyện giờ khổ quá không lấy tiền nhưng mà à. tiền xe cộ đi ba thuốc men ngoài thì mình chắc cũng phải tốn dạ à. tốn mà à. nó nói ở môn này nè là để tôi chuyển cái giấy nếu mà lọc tôi chuyển cái giấy cho chị về chị lọc ở ô môn à. chứ gia đình đơn chiếc mình đâu có xuống trung ương lọc được ừ. yeah. Dạ. à, thầy à, bây giờ thì uh, phước cũng hiểu uh, à. Dạ. tức là cô bị bệnh rồi sau đó cô nhập viện uh, không có tiền và nằm hoài dạ. thì bác sĩ trả về chừng nào có tiền thì trở quay trở lại để uh, à, lọc thận dạ. à, cũng không có tiền mà ký nữa thì cứ dạ. ký đại thì ký cũng không được tại vì có tiền đâu mà vô lọc dạ. thì sau đó phải về địa phương để xác nhận hộ nghèo tuy nhiên trong bệnh viện cũng ờ, nói với cô là phải là chẳng hạn như là phải lọc thận xong rồi phải có thêm cái giấy cái giấy xác nhận ở trong bệnh viện là đã từng lọc thận yeah. Dạ. à, rồi khi đó cầm hai giấy này yeah. Dạ. một giấy nghèo và một giấy đã từng lọc thận đó yeah. Dạ. cặp lại rồi về sau thì mình mới được miễn phí cấp miễn phí trong vòng 3 năm à, yeah. Yeah. À, con cũng hiểu sơ là như vậy vâng cho à. giải thích biết bữa hổm xin nhỏ em xin miếng giấy nghèo đem dưới nó lấy cái này không có tác dụng tại vì chị không có lọc thận nên bác sĩ không có dám chứng nhận à, tức là mình phải có lọc thận mới được ha chứ không phải là trong bệnh viện khám mình ra bệnh thận như vậy dạ. thì à, cũng không chịu luôn dạ, không. à tức là phải ít nhất là phải một lần dạ. đã từng lọc ở trong bệnh viện rồi dạ. thì uh, bệnh viện nó mới sắc à, hai giấy nó mới thành một được dạ. à. thì cái bệnh này là nó xác nhận gì được hết à. Ừ. rồi vậy con hiểu rồi thì bây giờ bữa nay uh, uh, sau bữa hổm lợi con cũng ghé thăm hoàn cảnh của cô á yeah. Dạ. À, và cũng biết được hoàn cảnh như vậy thì con cũng uh, thấy đáo ở quên thấy uh, uh, tấn thôi đi tấn cũng bệnh như thế dạ. thì uh, con về con cũng đăng lên và cũng được uh, một cái số tiền dạ. và bữa hổm con cũng có gửi 5 triệu để cho cô cô tư đem cho cô cô cô tư có nói với cô không dạ thưa có à, thì để ờ, cho cô đóng tiền tạm diễn phí rồi đó dạ. à, rồi bây giờ thì giờ bữa nay uh, con sẽ gửi cô thêm uh, tiền nha để cô về uh, uh, để cô nhập viện mình lọc mình lọc lọc một lần đi dạ. Dạ. cũng như ở dưới nó nói á là lộc bà chị bà về và kiếm tiền bà xin đi dạ. rồi xuống lộc được lần rồi ở đây người ta giúp đỡ bà người ta cho cái giấy là bà Nguyễn Thị Đáo này có lọc tặng một lần rồi người ta cho cái giấy xác nhận bác sĩ chứng đàng hoàng rồi bà về bà mượn ai á mặn cái giấy là người ta cho bà chạy thận suốt cả cuộc đời không có à, tính tiền là về sau mình chỉ cần tốn tiền uh, dạ, đi, đứng. đi đi đi tới đi lui rồi ăn uống thôi không ạ à? dạ, dạ hiểu dạ. rồi Dạ. Vậy thì bữa nay con trao xong rồi cô kiếm người cô đưa vô bệnh viện nha, bệnh viện để lọc đi nha. Tại vì Tư hiện tại cũng đang ờ, nằm bệnh viện cũng không thể lo được cho cô thì bởi vậy cô có gì cô thuê người á. À, nha. Dạ. Đây, à, Liêm cầm đi. Thì à, tổng cái số tiền con nhận được của cô á là qua mé bên đây nè, ngồi mé bên đây nè để quay nghe cô. Ừ. Tổng cái số tiền con nhận được của cô á là 46 ờ, triệu à, tuy nhiên hôm bữa con có gửi 5 triệu trước thì bây giờ là mình còn là 41 triệu thì bây giờ con uh, à, 41 triệu này á thì uh, con cũng nghe đâu là cô uh, cô Tư cũng đang bị bệnh yeah. Dạ. nên uh, con trích ra 5 triệu yeah. Dạ. để con gửi cho cô Tư yeah. Dạ. là cô còn 36 triệu thì bây giờ con sẽ đưa cho cô là 41 nha yeah. à, xong rồi con đưa cho dì Út dì út là để chút nữa dì út chạy vô bệnh viện để đóng tiền lo cho dì tư ở trong kia dạ. tại vì dì tư khỏe dì tư mới lo được cho cô đó, dạ. đúng không dạ, dạ. nếu mà mà mấy chú giúp đỡ tôi vậy tôi cảm ơn cảm ơn mạnh đường quân tôi sống ngày nào tôi nuôi dạ. con tôi ngày nấy vậy nó suy tim nó về vậy ngồi nó mệt nó lên thở không nổi đồm nó lên thở không nổi à, cô, cô cô nghe kịp con nói không cô dạ. nghe kịp không dạ. à, 46 triệu hôm trước con có đưa cô là 5 <coughs> triệu đưa cho dì tư để vô đóng bệnh viện cho cô hiện giờ ờ, còn 41 thì con sẽ đưa cô là 36 còn 5 triệu con gửi với út để chút nữa út đem vô ờ, bệnh viện dạ. đưa cho dì tư dạ. để đóng viện phí cho dì tư dạ. để con lấy ra 5 triệu nha ở đây là còn lại 36 1 triệu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi còn ở đây là 30 36 à, triệu nè con à, trao cho cô nha có gì cô à, nhờ ai đưa vô bệnh viện lọc thận đi rồi xong rồi nữa mình sẽ kết hợp hai cái phiếu lợi à, Phước cũng xin nói thêm là cái danh sách mạnh thường quân á à, hơi dài Ờ, nó dài á tới hai trăm ờ, mười mấy người nên ờ, Phước sẽ thứ nhất là trên kênh YouTube Phước sẽ để ghim với phần bình luận hoặc là phần mô tả còn ở trên bài viết ở trên Facebook với fanpage á, Phước Cần Thơ thì Phước sẽ để trực tiếp ở trên cái clip luôn cái clip là trên cái bài á cô chú anh chị có thể dò xem không thì xem ở bình luận giùm Phước tại vì để tránh mất thời gian và đa số là cô chú đều bệnh nên mình ngồi mình đọc á có khoảng nhiều khi cũng gần nửa tiếng đồng hồ thì nó ờ, mất cái thời gian của cô chú và cũng ảnh hưởng đến người bệnh nên mong cô chú anh chị thông cảm nha xem cái danh sách dùm Phước ở trên đó tại vì thường trước khi mà đi trao thì Phước sẽ cập nhật cái danh sách một lần nên bây giờ thì mình ờ, cứ việc theo dõi trên đó dùm Phước nha cũng thông cảm cho Phước à, dì Tư ơi Ủa Quỳnh Dũng à, đây đây là dì út nha dì út chút xíu nữa vô bệnh viện đưa cho dì à, dì tư giùm con nha 5 triệu để đóng viện phí dạ. cái dì tư là dạ. thể là cái người lo à, dì tư là chị của à, chị đặng đặng bà có sức khỏe đặng mau sức chuyện về đặng nuôi cho chị này đúng rồi với lại cho tấn ăn cho cơm tấn nước ăn nữa cơm chứ không ai cho ăn cơm được dạ. cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ ủng hộ chị dạ, cảm ơn dạ. nữa tôi sống thì tôi cũng cảm ơn tới đời chết ví dụ mà tôi có chết thì cái tấn này làm sao dạ thí dụ tôi chết thì tấn nhà nước bắt hay sao nó cũng à, hiện tại thì uh, chắc là cũng để ở nhà Đúng theo rồi. như để ở nhà và lo dì tư xuống chăm sóc thì uh, con cũng uh, cố gắng như là gom này đó lâu lâu cũng cho tiền dì tư để dì tư tới lui chăm sóc mà cô giữ gìn sức khỏe đi lọc thận xong là còn khỏe được chứ qua, cứ qua cứ đừng có nghĩ mà bi quan quá nha đừng có bi quan quá cố gắng lên mình thương con còn tấn nữa Tấn thì cũng bệnh như vậy đó cô chú anh chị thật sự là nhìn nó mẹ mà bệnh vậy rồi sắp vậy rồi con thì vậy nữa không biết chị, như thế nào chị niệm phật mẹ quan âm bồ tát cái gì dạ. cũng che chở hết dạ. cho có sức khỏe đang nuôi con à, à, ở đây á khi con về con cũng đăng clip rồi lên bởi cô giữ tiền cẩn thận nha với lại ở ngoài tới mấy cửa gào đi vô Được, bởi vậy dạ à, con cũng nhắn với à, gì gì gì út gì nè à, nếu con về có ai mà xuống nói là quen với phước rồi thì con không biết tại tiền con trao rồi con không quen ai chứ mà ừ. tiền là của cô thì, thì nữa chị nói là ai lại cũng không biết thì không làm à, nói chung là không quen với phước cho tiền thì à, có thì cô dắt vô rồi cho lấy cho tiền xong rồi đi vậy được rồi còn đừng có hỏi vấn đề về tiền bạc đồ phước nó cho rồi tôi thấy đồ còn hay không tiền của dạ, cô rồi ờ. Dạ, nói chung là chỉ biết cô chỉ biết cô có tiền người ta sẽ biết cô có tiền thì hỏi tiền để ở đâu đồ này nọ thì mình nói ờ, dạ, không không không, à, ờ, không có tiền à, tôi sẽ uh, chạy thận dạ không sao cô dạ chúc tròn với bệnh viện đưa chút đi giống giao cho chị tư quá mừng dạ vậy nha về sức khỏe nha cô đáo dạ, dạ, dạ. có dịp con ghé con thăm à, hoàn cảnh của cô thì quá đơn chiếc và tội nghiệp nếu mà cô chú anh chị vẫn tiếp tục ủng hộ hỗ trợ thì phước sẽ nhận để hỗ trợ lo cho cô à, con cũng hiện tại con cũng chưa biết là trong bệnh viện là lọc thận lần đầu là bao nhiêu nãy cô cũng nói là tới mấy chục triệu lần dạ. thì giờ mình cứ việc lọc đi cứ lọc lọc xong rồi có gì con sẽ hỏi thăm hỏi thăm uh, tròn quá dạ, tròn con dạ. của dì út ở đây à, để coi bao nhiêu rồi có gì thì con xuống con phụ được cái gì nữa thì con phụ mong cho cô khỏe